那么疼。 your lip and right by my way Say fucking free inside Anh đang hát như trên nick Bạn trai đang có sự quên hết Nói tầm đó just wanna be Không có em dài gì Để quyết đi the right way Hey, everybody bạn die in the nightmare I gotta see you somewhere Anh cũng đang được tìm anh Từ tóc và bài đẹp để cho em nghe I'm a soul With my whole team some fucking toast Nếu một ngày rồi phim mới Đồng hồ ngoài xa em qua chỉ điện thoại Ok, ngoài xa girl ain't fly Sài Gòn mà cũ chứ em đẹp như là cũ ba. Họ thấy em đẹp nên nói ra nói vào mình là cũ la. Lần đi một hai giờ đẹp em vẫn tên mà khi trời khi Còn kia là ai cần nên được quên thì nên là anh được quên cho em Đôi mắt là game là anh biết cần fan và anh thích cần em Đôi một đẹp đi bên một kênh là muốn bật xem em biết khóc và em ôm Thôi em đừng khóc nữa em ôm em đừng em trong trái tim tình không thể nói lên